ta vừa nói chia tay cô ta cô ta và tối hôm qua hôm qua bây giờ đang rất buồn gì đây là bây giờ đang rất buồn lặng lẽ trên cao trên cao cắm ngôi trên cùng và ta thấy tổng tượng đâu cái tàu tháp này cái gì này cái đường đi xe chết cho gọi là cái lại xe trong mới nhìn thấy đẹp như nước trong nhận nước trong tao đang yêu thật lòng con này nó bị chi tao thấy nó đang đang đang cái gì hay là do tao thấy thấy ở tù trên vườn sẽ là bắt chín đối tượng trong